Chào mừng em đã quay trở lại với Toco Camera Và trên tay mình đây sẽ là chiếc RF3 Mini Một chiếc gimbal mới ra của nhà DJI Vậy liệu một ngoại hình mini có mang lại một hiệu năng mini hay không? Hãy cùng mình đón chờ xem nhé Let's get it Và chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông số kỹ thuật của chiếc RF3 Mini nhé Và là thuộc dòng mini nên chiếc RF3 Mini nặng chưa tới 800g Với một ngoại hình nhỏ gọn trên chiếc RF3 Mini cũng như là trọng lượng nặng trên tới 800g sẽ cực kỳ phù hợp cho tất cả anh em trong việc di chuyển và băng vác có thuật toán ổn định thế hệ thứ ba là chiếc RS3 đó các bạn và với việc kế thừa thuật toán chống rung thế hệ thứ ba của nhà DJI thì chiếc RS3 mini này có khả năng chống rung cực kỳ mượt mà anh em nhé tải trọng tối đa tận được 2 cân và có thể hỗ trợ qua trục dọc tự nhiên và với trọng tải tới lên 2 cân của chiếc RS3 mini thì anh em có thể thoải mái cân một số combo như tôi đang có ở đây là chiếc A6300 cùng với lên 18105 hoặc là một combo nặng hơn như là chiếc A74 cộng với len 2470 GM và chiếc R3 mini này khác so với những thiết màu bình thường là nhà sản xuất DJI đã tặng cho anh em một chiếc mau dọc để anh em có thể chuyển mốt từ quay ngang sang quay dọc một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi rất phù hợp cho anh em content creator trên các nền tảng mã số hội dọc như là TikTok, Instagram hay là Facebook Reel. Ngoài ra chúng ta vẫn có một chiếc màn hình cảm ứng đủ màu được kế thừa trên chiếc GS3 và chiếc GS3 Pro với kích thước lên đến 1,4 inch. Cùng với viên pin có khả năng sử dụng lên đến 10 tiếng giúp anh em có thể quay chụp thoải mái trong cả ngày. Với việc vẫn trang bị cho mình một màn hình cảm ứng lên tới 1 4 inch trên chiếc Redmi 3 mini thì giúp anh em có thể có tất cả những chức năng mình cần có trong lúc quay. À, vậy thì chiếc Redmi 3 mini này sẽ phù hợp cho anh nhỉ? Thì theo tôi thấy với một loại hình nhỏ gọn như thế này cũng như một hiệu năng không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào thì chiếc Redmi 3 mini này sẽ phù hợp cho tất cả những anh em từ nghiệp dư đến anh em chuyên nghiệp và đặc biệt là những anh em à, vlogger, tiktoker mà muốn có khả năng quay dọc cũng như là cải thiện chất lượng video của mình và trên đây là bài đánh giá nhanh về chiếc Ray e 3 Mini chiếc gimbal mới ra của nhà DJI vậy liệu anh em nghĩ gì hãy comment xuống dưới cho chúng mình biết nhé hãy like share subscribe và đón chờ những video sau về chiếc Ray e 3 Mini nhé